Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB à, ờ, Rất nhiều anh em có comment hỏi Tấn là anh ơi cho em hỏi là bây giờ làm thế nào để mà không cần phải nhặt bài trước vẫn có thể lấy được điểm to và anh ơi cho em hỏi là làm thế nào mà khi người ta kênh cắt bài rồi mình vẫn có thể lấy được bài Tấn sẽ trả lời hai câu hỏi này và chia sẻ cho anh em cách mà anh em có thể làm được cái những cái câu hỏi đó nhé này một bộ bài hoàn toàn là xanh chín không có sự sắp đặt thì làm sao có thể lấy được bài đúng không một bộ bài hoàn toàn là xanh chín như này thì làm sao có thể lấy được bài để anh em xem clip của Tấn thì nhớ đăng ký kênh Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em từ A đến Z anh em nhé Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em từ A đến Z bây giờ một bộ bài hoàn toàn như thế anh em đánh 4 năm nhà ví dụ như này anh em đánh 4 năm nhà thì làm sao anh em lấy được bài à đây lên bài này đó em lên bài khi anh em lên bài thì làm sao anh em có thể lấy được bài đúng không không thể lấy được là còn phải kéo bài ấy đó khi người ta cắt bài cho người ta cắt này đúng không đó chia bài này Đấy, bài của mình là 789 cho người ta cân cách bài vẫn có thể lấy được bài kênh thoải mái cắt thoải mái 789 liêng 5 nhà 4 5 nhà 6 7 8 nhà vẫn có thể làm được không cần phải nhặt bài trước thì ờ, làm thế nào thứ nhất bước đầu tiên anh em cần anh em cần là anh em phải biết cách soạn bài soạn bài như thế nào đây anh em phải biết làm như này đó anh em sẽ xoa bài như này cái xoa bài như này nó có một cái công dụng là khi anh em xoa bài xong anh em xoa hình cái cánh quạt này đó. để anh em cầm một lá bài lên anh em lên bài khi anh em lên bài như này anh em sẽ biết được cái con dưới cùng của anh em là con gì đó như này, này. bài của anh em sẽ con 6 này Đấy, con 8 này và tiếp theo là con 7 này anh em sẽ lấy được liêng 678 trong cái đánh bài đánh 4 năm nhà được đấy là cái kỹ năng và tiếp theo thế thì khi người ta cắt bài rồi làm sao mình có thể lấy được bài nữa là anh em sẽ phải biết lắc bài anh em cầm bộ bài lên anh em úp bài này. anh em chỉ với một động tác rất là nhỏ là anh em lắc bài là nó có thể qua được rồi đó đây là kỹ năng lắc bài đầu tiên con 6 ở trên này cho người ta cắt bài mình sẽ phải cầm bộ này che con 6 này làm mất con 6 rồi đúng không mình lắc phát nó về đấy là kỹ năng anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm CBB thì nhớ đăng ký kênh Tấn sẽ chia sẻ cho anh em những video hay ý nghĩa xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em